mày muốn đời mày nắp bướm luôn hay sao mày nhậu giống tao rồi chứ trời ơi sao tự nhiên bán nhà mày coi coi sớm này tao bắt mẹ đánh chị dách không ăn được nhiêu đó luôn á chém lộn mày đánh tao được chứ mày đánh tao là mày chết mẹ mày với tao rồi thì ờ, thiên hạ để nhân cách nhóc bây giờ thêm cử nhân tù tội về đây nữa con được xoan tết rồi mày ở đây mày có lấy chồng cũng lấy nhậm thứ không ra gì ê bộ thích thằng nào hay gì nè cha mạnh có gì để mày thích vậy tại ông mạnh ờ, ông giống ba tao hồi đó lúc ba tôi chưa nghiện rượu cũng hay giúp đỡ người này người kia lắm con gái tao cho dù nó chết ế chết già tao cũng không cho nó làm suýt đi ba lo người ta chửi ba ba đâu có lo cho tôi về già tôi sống một mình không lo ai lo ai lo cho mày ba lo tôi quá đó tiền tôi giấu ở đây mà cũng lấy say xỉn không có biết dạy con mở miệng bạn bạn thân thân rồi nó đẻ chồng tôi ra nước quất. mày tính làm tôi nhục nhã cỡ nào mày mới chịu hay không ông gì rượu ông mất đi một người vợ còn tôi nè tôi vì ông mà tôi mất cả gia đình đây nè cha đã phải cố gắng một mình chịu đựng để con ước mơ cha đã phải cố gắng làm tròn phần mẹ bên để, để bà được làm ba của con Tôi thương ba Thập nhà ông á, vợ con gì chưa? Ồ, bốn 41 tuổi chưa vợ con là ế rồi à cha Nghe, nhót nhà tôi ờ, cũng chưa chồng con gì nè Hay tôi ờ, dám làm xui đi <laughs> khó rồi